Hello, xin chào tất cả các bạn. Hệ thống bao cao su siêu thị 18 đã quay trở lại với chương trình giảm giá ưu đại của chúng ta. Thì ngày hôm nay video ngày hôm nay thì Lê Mai xin thông tin đến cho các bạn biết về cái chương trình ưu đại à, bên Lê Mai khi mà các bạn mua combo 2 hộp bao cao su Romax siêu mỏng này thì à, à, một hộp thì nó gồm có 12 cái à, còn mặt á, thì nó gồm có 24 cái nha mọi người và nó được xuất xứ là từ bên Nhật Bản à, nó được xuất xứ là từ bên Nhật Bản nha mọi người và cái à, dòng sản phẩm à, bao cao su à, Romax này á, thì nó có thể kết hợp với gen bôi trơn mà không cần phải lo dị ứng nó không gây độc hại dành cho các bạn bao cao su Romax siêu mộng này á, giúp các bạn là tận hưởng được cái cuộc yêu mà không phải lo về vấn đề sức khỏe và độ an toàn của sản phẩm các bạn ạ à. thì à, những bạn nào mà quan tâm hoặc là muốn mua hàng hàng ở bên Lê Mai á, thì các bạn hãy truy cập vào cái đường link ở phần phía dưới mô tả nha các bạn số lượng có hạn nha các bạn các bạn hãy nhanh tay lên đặt hàng giúp dùm Lê Mai nha bởi vì những cái sản phẩm của bên Lê Mai bán rất là chạy và khách hàng đặt với số lượng rất là lớn rất là đông luôn á các bạn à, nếu như mà các bạn đặt trẻ thì nó rất nó hết nó hết rất là nhanh và rất là ổn và tiết cho các bạn đấy các bạn ạ à. thì à, khi mà các bạn đặt hàng bên Lê Mai á, thì bên Lê Mai sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn là à, 50% luôn nha các bạn thì à, các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi nha hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo chào tạm biệt tất cả các bạn nha bye bye